trận đấu giữa Inter Milan và Barcelona cũng như trận đấu giữa uh, Frankfurt và Tottenham. Thì uh, cả hai trận đấu này À, cả ba trận đấu này thì ờ, chỉ có một trận đấu là nổ tài thôi anh em còn lại là hai trận đấu còn lại thì uh, về xỉu anh em nhé trận đấu giữa Inter Milan và Barcelona thì một uh, không nghiêng về Inter cũng như trận đấu giữa Frankfurt và Tottenham thì trận đấu này à, cả hai đội hòa nhau với tỷ số không đều và ngày hôm nay thì mình cũng có lên cho anh em trận đấu đây là giữa Chelsea và AC Milan sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày mai 2 giờ anh em nhé. Ngoài trận đấu giữa Chelsea cũng như là AC Milan thì còn những cái trận đấu hấp dẫn khác cũng như là đáng để anh em chúng ta đầu tư. À, trận đấu giữa Real Madrid và Shakhtar này, à, Manchester City và Copenhagen, à, Sevilla và Dortmund cũng như là Juventus và Maccabi Haifa và Benfica và Paris Saint-Germain. <clears throat> Cả loạt 6 trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày mai anh em nhé. Và sau 2 giờ dạng sáng ngày mai thì buổi tối ngày mai vào lúc 11 giờ 45 sẽ bắt đầu một loạt trận của cúp C2, đặc biệt là sẽ có sự xuất hiện của uh, ờ, MU. Đấy. MU sẽ đá với Nicosia anh em à, trước khi ờ, đi đến với những loạt trận cúp C2 thì chúng ta lại à, tìm một trong những trận đấu tiếp theo của cúp C1 để anh em chúng ta có thể đầu tư nhá à, mình nghĩ rằng trận đấu mà có thể à, hấp dẫn này cũng như là khá hay để anh em chúng ta theo dõi à, thứ nhất là trận đấu giữa Chelsea và AC Milan thì mình làm rồi đúng không à, và trận đấu đấy là trận đấu giữa Sevilla và Dortmund cũng khá là hay anh em và trận đấu giữa Benfica và Paris Saint-Germain này. Đây. Trận đấu giữa Benfica và Paris Saint-Germain. Mình đang thấy cả bảng đấu này cũng khá là hấp dẫn. Uh, cả hai đội bóng đấy là cả Benfica cũng như là Paris Saint-Germain đều có hai chiến thắng ở ngay đầu uh, đầu tiên của vòng bảng rồi, đúng không? Và đều uh, xếp thứ nhất cũng như thứ hai. Uh, cả hai đội bóng này đều có cho nhau đấy là 6 điểm. À, tuy nhiên thì hiệu số của Paris Saint-Germain có nhiều hơn so với Benfica nên là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng đấy là Paris Saint-Germain. Đặc biệt rằng là Benfica hiện tại cũng như là Paris Saint-Germain ấy chắc chắn rằng một điều là Paris Saint-Germain sẽ muốn hoàn thành à, cái tỷ tiêu đấy là 3 trận đấu lượt đi toàn thắng để có được tối đa là 9 điểm thì sau đấy khi mà trận những cái trận lượt về ấy họ cũng sẽ không cần phải quá cố gắng để có thể thi đấu trong cái vòng bảng nữa đúng không? Khi mà chắc chắn à, sau 3 trận đấu à, thắng ở cái lượt đi ấy thì chắc chắn rằng là Paris Saint-Germain sẽ có một vé vào vòng trong, không cần phải biết là à, xếp thứ nhất hay là xếp thứ hai anh em đấy. Chỉ cần không phải là xếp thứ ba hay là chót bảng thì chắc chắn là sẽ được vào vòng trong rồi. Ờ, tuy nhiên thì ờ, với trận đấu này chúng ta cũng phải xét một chút về cái tỷ lệ kèo. Hiện tại thì kèo handicap đang là Paris Saint-Germain chấp 0.75. Và trận đấu này thì Benfica được thi đấu trên sân nhà anh em nhé. Paris Saint-Germain sẽ đi làm uh, khách trên sân của Benfica. Uh, Benfica là một đội bóng uh, những năm trở lại đây họ sản xuất rất nhiều những nhân tài và cũng đã bán đi uh, những cái nhân tài đấy rồi. Uh, anh em có thể tưởng tượng là Benfica nó giống như là sông Lam Nghệ An của chúng ta đấy đấy cứ thằng nào ngon thằng nào nhiều tiền bán được giá là bán ngay thôi tuy nhiên thì tất nhiên rồi Benfica vẫn ờ, cho thấy rằng họ không phải là dựa vào những cái nhân tố cá nhân để mà có thể thi đấu cũng như là có được vị thế ở Bồ Đào Nha cũng như là ở cúp C1 anh em nhé À, năm nay thì Benfica cũng đá khá là hay anh em, mặc dù họ không có những cái cầu thủ nào nổi trội cả. Những cầu thủ nổi trội thì bán hết rồi. Đặc biệt là Darwin Nunez thì bán cho Liverpool, sau đấy thì uh, uh, có thể là trở thành hàng xịt. Đến hiện thời điểm hiện tại là đã trở thành hàng xịt rồi anh em nhé. Đấy. Cũng uh, không hiểu vì sao. Uh, những cái bản hợp đồng mà của Benfica ấy sau này họ thi đấu ở uh, giải ngoại hạng Anh thì mình chỉ có cảm thấy rằng là mỗi uh, chắc uh, gì nhỉ uh, Ruben Dias Ruben Dias hậu vệ của Manchester City thì vẫn đang còn gọi là nổi bật nhất trong những người mà của Benfica đi đến ngoại ngành anh em rồi quay uh, về Benfica đấy Benfica thì uh, trận đấu này họ sẽ tiếp đón Paris Saint-Germain với sơ đồ chiến thuật đấy là 4-2-3-1 còn đối với Paris Saint-Germain thì sao Ờ, mọi người đang cho rằng ban Saint Germain ở trong phòng thay đồ đang có sự lục đục. Tuy nhiên thì ờ, với những cá nhân nổi trội như là Messi, Mbappe cũng như là Neymar thì ờ, họ vẫn đang thể hiện cái sức mạnh tuyệt đối ở League One cũng như là cúp C1 anh em. Trận đấu này thì Paris Saint-Germain sẽ đến làm khách trên sân của Benfica với sơ đồ chiến thuật là ba bốn hai một À, tất nhiên rằng là mũi nhọn ba cái mũi nhọn đầu tiên thì vẫn sẽ là Messi, Neymar và Mbappe thôi. Và đá sau bộ ba này sẽ là à, Hakimi cũng như là Mendes sẽ hỗ trợ hai cánh. À, ở giữa sẽ là Pereira và Vitanya, một à, tiền vệ trẻ đang mới nổi à, trong mùa năm nay. Và bộ ba hậu vệ đấy là Mukele này, à, Marquinhos và Sergio Thủ môn của họ thì vẫn sẽ là Donnarumma thôi. À, thật sự mà xét một chút về những à, gọi là đẳng cấp đi, đẳng cấp cũng như là chất lượng đội hình thì Paris Saint-Germain đối đầu mình nghĩ rằng đối đầu với đội bóng nào ở trong cái bảng đấu này nhá, riêng bảng đấu này thôi thì họ vẫn có thể chơi với sơ đồ chiến thuật 4 hộ à, 3 hậu vệ được. Đẳng cấp của Marquinhos cũng như là Sergio Ramos thì anh em chúng ta cũng đã được chứng thực rồi bao nhiêu năm qua rồi đúng không? Một uh, hậu vệ mà có thể uh, cùng với Real vô địch hết bao nhiêu mùa giải cũng như là có cái cú uh, gọi là vô địch 3 lần cúp C1 liên tiếp thì anh em cũng biết rằng là Sergio Ramos họ có trình độ như thế nào rồi. Và tất nhiên rồi, ngoài cái Sergio Ramos ra thì vấn đấy là Lionel Messi, người đang giữ cái quả bóng vàng nhiều nhất thế giới cũng như là uh, một huyền thoại sống của bóng đá hiện đại rồi anh em đấy tuy nhiên thì cũng phải xem một chút về à, lực lượng nhá lực lượng thì à, Benfica trong trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là Victor Verimissimo và Morato còn về bên phía của Paris Saint-Germain thật sự mà nói thì với đội hình của Paris Saint-Germain thì thiếu ai không quan trọng đấy mỗi thiếu đấy là Messi và Neymar thôi thật sự mà nói bây giờ đội hình của Paris Saint-Germain mình đang đánh giá là chỉ cần mỗi thiếu Messi và Neymar thôi thì là Paris Saint-Germain sẽ là một bộ mặt hoàn toàn khác còn nếu như mà đã có Neymar cũng như là Messi ở trong đội hình ấy Mbappe thì không phải nói Mbappe mình nói thật là bây giờ mà có Messi và Neymar thì Mbappe có hay không cũng không quan trọng rồi đó thì cái chuyện mà có Messi và Neymar thì mình nghĩ rằng cái kèo này Barcelona Công Banh chắc chắn là ăn được anh em nhé kèo này kèo chắc chắn luôn lần đầu tiên mình chốt cái kèo chắc chắn trên kênh cho anh em đấy mình sẽ dành dạng chốt cho anh em luôn đấy là trong trận đấu này Paris Saint Germain Paris Saint Germain chấp 0.75 anh em nhé 0.75 FT đấy đây sẽ là cái mã duy nhất cũng như là cái mã chắc chắn mình sẽ đẩy cho anh em trong cái trận đấu này được chưa? Lần đầu tiên mình đẩy cho anh em một cái mã như thế này. Tất nhiên thì vẫn còn những cái mã khác như là uh, tài hiện tại đang là 2.75 à, đúng không? Với tỷ lệ như thế này thì là tài đang là 2.75 hoặc là ba hòa. Đấy. Cũng như hiện tại thì vẫn chưa có kèo góc cũng như kèo thẻ thì thôi. Uh, tất nhiên thì uh, cái việc như thế này thì có thể anh em đi trận đấu này đi cái kèo thẻ được anh em này, đi cái kèo thẻ được nhá. Ờ, Benfica họ cũng như là Paris Saint-Germain thôi, họ cũng cần phải có một chiến thắng đúng không? Và tất nhiên rằng là cái lợi thế sẽ thuộc về Paris Saint-Germain, đó là điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên nếu như Benfica mà thua trong trận đấu này và Juventus họ chiến thắng với Macca Haifa thì lại một câu chuyện hoàn toàn khác anh em nhé. Và sau đấy thì những cái trận lượt về nó sẽ càng hấp dẫn hơn. Còn nếu như mà cả hai đội này hòa ấy hoàn cảnh mà cả hai đội hài hòa này Paris Saint-Germain cũng như là ben, Benfica mà hòa thì chắc chắn rằng là những cái trận đấu lượt về mình nghĩ rằng là cũng sẽ khá là tẻ nhạt với việc là Juventus cũng như là Macca Haifa gần như là họ không còn cơ hội nào để đi vào vòng trong. Đó. Ờ, mình sẽ chốt cho anh em ờ, một cái mã này thôi, Paris Saint-Germain chấp 0.75. À, ờ, và anh em nào mà thật sự muốn kiếm tiền từ bóng đá cũng như là muốn tham gia vào cái nhóm đẩy kèo của mình để có thể kiếm lợi nhuận hàng ngày thì anh em cứ việc nhắn tin nhá anh em chúng ta vào việc thôi đỡ phải mất thời gian của nhau còn tất cả những video trước thì mình cũng đã nói cái việc mà vào nhóm như thế nào cũng như là làm thế nào để anh em có thể chúng ta hợp tác được với nhau ấy đấy thì anh em cứ nhắn tin em em chúng ta vào việc luôn nhá còn à, muốn biết là anh em chúng tôi kiếm tiền như thế nào hàng ngày ấy thì vào trong nhóm là hiểu vấn đề đấy, không cần phải nói dài dòng